à, bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu từng ví dụ một nhé các bạn vào ví dụ một này cho được điểm A có tọa độ là trừ à, 1 trừ 3 viết phương trình tổng quát của đường delta đi qua A và biết một số các yếu tố này có các phần này à, chúng ta sẽ có 4 phần nhé à, phần thứ nhất này rất rất dễ thôi nhé viết phương trình tổng quát của đường delta đi qua A có vectơ pháp tuyến rồi có vectơ pháp tuyến rồi có có có điểm đi qua rồi như vậy ta có phương trình delta phương trình tổng quát của delta là a nhân x trừ y không cộng b nhân y trừ y không bằng bằng không nhé đây thì chúng ta có thể viết như này thì chúng ta sẽ viết là a là mấy nhỉ một này nhân với x trừ đi x không chúng ta chúng đây là ab nhé đây là x không y không nhé x trừ đi một cộng với này B là trừ 5 đúng không? Nhân với y trừ y không, y trừ đi trừ 3. Và thấy biết rất chậm để cho các bạn thấy nhá. Đấy. Bằng không Được chưa? Như vậy ta sẽ tính khai triển ra là x đúng không? Trừ 1 trừ đi 5y trừ đi 15 sẽ bằng bằng không Đó. Và bây giờ ta thu gọn lại. Delta sẽ có dạng x trừ đi 5y trừ đi 16 bằng 0. Đấy, được chưa? Đấy, thì chúng ta sẽ có phương trình tổng quát của thiên tài nhảy. Cái bài này thì có thể hướng dẫn cách số 2 để các bạn ờ, để ý nhé. Cách số 2. Đây. Cách 1 có thể vẫy biết này, cách 2 này. Chúng ta sẽ gọi phương trình tổng quát của uh, của của delta là AX cộng BY cộng C bằng 0. Viết này nhé. Tổng quát lại nhá, AX cộng với BI cộng C bằng 0. Chúng ta thấy này, vector pháp tuyến N là 1 trừ 5. Như vậy N có tọa độ 1 trừ 5. Như vậy ta sẽ có là 1 nhân x cộng với trừ 5 nhân y cộng c bằng 0. Cái này cách này phương tiện cho chúng ta khi dùng máy tính cho xử lý nhanh hơn nhé. Nhập vào nhập cái này rồi. Nè trong tìm số C C được biết khi chúng ta thấy thay cái điểm này vào nhé thì các bạn có nên nhập vào uh, à, AX này cộng với trừ 5Y này nhập vào C uh, à, xong chúng ta can giá trị C là C x cho x bằng 1 can y bằng trừ 3 ta sẽ tìm được C đối cái số này nhá ta tìm được bao nhiêu kết quả bao nhiêu thì trừ đi cái số này sẽ bằng không thì C cho bằng âm đấy nhá đấy, như vậy ta sẽ có này thay x bằng